cô chú anh chị, địa ốc Five Star xin giới thiệu tới quý cô chú anh chị một số lô đất sổ riêng xây dựng tại Xuân Thọ, giá từ 3 tới 6 tỷ. Sản phẩm 503, đất Xuân Thọ, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Nam, đất cách quốc lộ 20 1,5 km, bán kính 2 km, chợ, trường học, cây xăng, cách Hồ Xuân Hương 12 km, view quạt gió thoáng mát, giá 4,75 tỷ. Sản phẩm mã 610, đất hai mặt tiền đường nhựa Xuân Thọ, diện tích 89m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô né nhau, hướng đông. Đất cách trung tâm Đà Lạt 11km, cách chợ Xuân Thọ 500m, thích hợp định cư lâu dài, đầu tư sinh lời, giá 3,1 tỷ. Sản phẩm mã 689, đất hai mặt tiền Xuân Thọ, diện tích 233m2, sổ riêng xây dựng, đường bê tông 6m, hướng đông nam. Đất nằm trong khu biệt thự Xuân Thọ, cách trung tâm Đà Lạt 11 km, thế đất bằng phẳng, không hợp, có view đồi chè điện gió, thích hợp nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời. Giá 6,1 tỷ, sản phẩm mã 705, đất Xuân Thọ, diện tích 500m2, có 250m2 thổ cư, ngang 22m, nở hậu 23m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đất cách Đà Lạt 10 km, 1 km ra tới quốc lộ 20,